Quý tín chủ tuổi Tân Hợi kính mến, Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý tín chủ, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng năm 2023 âm lịch, quý tín chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có 3 tháng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 cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Hé lộ bí mật động trời năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, bất ngờ trúng lớn, tiền tỷ cầm tay, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, an nhàn hưởng phúc cả một đời trong 3 tháng may mắn này. Đầu tiên xét cung mệnh quyết định cuộc đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người sinh năm 1971 tân hợi, thuộc mệnh kim trong ngũ hành. Người mệnh kim thường có trí lớn và luôn lạc quan, nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng và yêu thương. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ sẽ thường gặp phải những sai lầm không đáng có trốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người, Người tuổi tân hợi nói chung thuộc tiếp người khoan dung, độ lượng, dịu dàng trước lỗi lầm của người khác, đó chính là bí quyết họ giữ gìn những mối quan hệ xung quanh được tốt đẹp. Người tuổi tân hợi có thay đổi chân thành, trung thực và thành thật, được nhiều sự tôn trọng từ bạn bè, họ thường ấp ủ cho mình sự lạc quan và một ý chí mạnh mẽ lớn lao. Nhìn chung đường đời của con giáp này khá thuận lợi, bằng phẳng, nhưng không thu được nhiều lợi ích cho bản thân mình. Thuở nhỏ bản mệnh có thể gặp nhiều rắc rối, nhưng khi trưởng thành có thể thành công về nhiều mặt danh lợi. Dù vậy, con đường công danh của con giáp này chỉ ở mức trung bình, ngoài 37 tuổi, họ sẽ được hưởng cuộc sống sung túc hơn trước đó. Gia đạo ấm êm, không xảy ra xích mích, rắc rối nào quá lớn. Thời kỳ trung vận trở đi, sự nghiệp được hoàn thành, tiền tài dư giả. Phật A Di Đà chính là vị thần luôn ở bên phù hộ cho con giáp này, Phật A Di Đà là giáo chủ Tây phương Tịnh độ thế giới, cùng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, hợp thành danh xưng Tây Phương Tam Thánh, ngài nắm giữ linh lực rất mạnh, có thể trợ giúp bản mệnh nâng cao khả năng giao tiếp. Dù ở độ tuổi nào, thì người tuổi Tân Hợi cũng đều có lúc phải đối diện với những khó khăn, nếu thờ phụng ngài A Di Đà, bạn sẽ cảm thấy giảm bớt được áp lực, vô hình chung tăng cường sức mạnh để vượt qua trở ngại, có thể đạt thành tâm nguyện. Cùng nhìn lại quãng đường mà Tân Hợi đã trải qua. Dưới góc nhìn của Tử Vi học, trải qua năm tháng của cuộc đời, người tuổi tân hợi cũng tôi rèn cho mình một bản thân hiên ngang. Ở độ tuổi này, tân hợi khi đứng trước mọi việc đều sẽ không còn sao động, não loạn tâm can nữa, thay vào đó là nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tưởng, khi cần đụng tay làm là khiến người khác chố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, Tân Hợi có một tâm thái khiến người ta phải ghen tị, họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Tân Hợi giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì như một loại hồ đồ, kỳ thực không phải, ngược lại đó lại là một loại thông minh, sáng suốt vô cùng, không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở độ tuổi này, khi đối đãi với người, Tân Hợi luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đây cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Tân Hợi có một loại thong dong, Tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Quả thực không phải, đây là qua thời gian trôi rèn, khiến Tân Hợi nâng cao tới một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn, Bước sang năm Quý Mão 2023 âm lịch, người tuổi Tân Hợi vốn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trong vận mệnh của mình. Tuy nhiên, chỉ cần mệnh chủ chạm mặt 3 tháng phát tài này thì ắt vận số xoay chuyển, bỗng chốc trở thành đại gia, tiền bạc ào ào chảy vào nhà, tiền vàng nhét chật két, xua tan hết mọi khó khăn trước đây, mà thay vào đó là một cuộc sống vinh hoa, phú quý, sung túc cho tới hết cuộc đời. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước vào năm Quý Mão 2023 âm lịch, năm có thiên can là Quý Thủy, địa chi là Mão Mộc, người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 mệnh Kim. Xét theo thiên can, Tân gặp quý chủ về ổn định, trong năm bạn gặp được những cơ hội phát triển mạnh, tuy nhiên cơ hội không nhiều, đòi hỏi bạn phải nắm bắt nhanh chóng. Cuối năm có chính tài xuất hiện, cơ hội làm ăn lớn, công việc có thể mở mang thêm, các nguồn thu nhập không ngừng gia tăng, chăm chỉ thì tiền bạc kiếm được cũng càng nhiều. Xét theo địa chi, hợi gặp mão, lâm cục diện tam hợp, điềm báo trong năm sẽ xuất hiện nhiều cơ hội làm ăn lớn, dấu hiệu thăng quan tiến chức cũng rất rõ ràng. Tiền bạc ngày một sinh sôi nảy nở, người làm ăn kinh doanh có quý nhân trợ giúp, càng làm ăn chân chính thì tiền bạc càng về tay nhiều. Xét theo ngũ hành, kim gặp kim, thúc đẩy tài khí, người làm ăn, kinh doanh cũng có cơ hội thu về một khoản bộ tiền. Người làm công ăn lương nhận được một khoản lương, thưởng hậu hĩnh, có điều cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, kẻo ngã bệnh lúc nào không hay. Trong năm đề phòng các bệnh về phổi nói riêng, đường hô hấp nói chung. Có thể thấy, trong năm 2023 âm lịch, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bạn có thể nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Quý nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều, bạn có thể mạnh dạn bắt tay vào làm việc mà không phải suy nghĩ gì, không sợ không có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương, người làm kinh doanh, buôn bán, thì buôn may, bán đắt, tiền vàng đầy két. Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng, bạn biết giữ chữ tín nên tạo được lòng tin với khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng rộng mở. Hãy luôn phấn đấu và nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những đường hướng phát triển phù hợp, tin rằng sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Về chuyện tình cảm êm đềm do cục diện ngũ hành tương sinh tác động, vợ chồng bạn biết thông cảm và cổ vũ nhau tiến về phía trước. Có điều, vận trình con cái vẫn gặp rất nhiều khó khăn đáng kể. Năm 2023 âm lịch là năm của sao Mộc Tinh tọa chấn, sao này ngự tại phía đông, đất nước Việt Nam lại nằm tại phía đông nam. Đặc biệt, Mộc Tinh là sao chủ về trí tuệ và kinh nghiệm, quý vị con cái đã lớn, có cuộc sống riêng, tuy nhiên còn quá trẻ nên thiếu sự va vấp, thiếu kinh nghiệm. Nếu có thời gian, quý vị nên ngồi lại, chia sẻ và quan tâm con cái, bằng kinh nghiệm của quý vị sẽ đem đến cho con cái rất nhiều chỗ tốt, Xét tử vi niên hạn năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi gặp vận niên, kê hồi viên, tức là gà về vườn. Trong năm 2023 gặp vận niên gà về vườn thì được no đủ, nhiều thức ăn, lúa gạo không thiếu, theo đó đây là hình tượng mang ý nghĩa cát lành. Báo hiệu một năm, cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin ở mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ, chuyện tình cảm cũng ngày một thuận lợi, gia đạo hài hòa, đón tin vui về con cháu trong nhà. Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước vào năm 2023 âm lịch, năm có thiên can là Quý Thủy, địa chi là Mão Mộc, người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 mệnh Kim. Chiếu theo ngũ hành cho thấy, Kim sinh Thủy, Kim lại khắc Mộc, điềm báo cho thấy sự nghiệp của con giáp này gặp nhiều may mắn, mọi việc đã đi vào guồng quay ổn định, bạn cứ thế mà tiến hành công việc, thành công ắt đến tay mà thôi. Với người làm công ăn lương, năm nay bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước nữa. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn cũng có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm đó là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Với người làm ăn, kinh doanh, được nhị hợp giải vòng kìm hãm, công việc làm ăn có sự mở mang, khởi sắc. Trong năm cũng có dấu hiệu thay đổi về nơi làm việc hoặc chỗ ở, dù chưa biết là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng đã đổi khác, chấm dứt chuỗi ngày gây ra nhàm chán. Mưu sự trong năm vất vả hơn, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có chính ấn và thái âm các tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi tới cùng thì ắt sẽ đạt được kết quả tốt, thậm chí nằm ngoài mong đợi. Xét về phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Cùng với sự nghiệp ổn định, tài lộc của người tuổi Tân Hợi cũng biến chuyển bất ngờ, có người còn nhận được một khoản lợi nhuận rủng rỉnh, thu nhập không ngừng gia tăng, đời sống nhờ vậy cũng cải thiện tích cực. Đây có thể coi là giai đoạn để bạn thu về những thành quả xứng đáng với những nỗ lực từ trước của bạn. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh, thậm chí có những người còn đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh tân hợi cũng phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý tới tác động xấu của ngũ quỷ hung tinh. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy khi ký kết hợp đồng, văn bản, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh những rắc rối về sau. Với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng, dòng tiền ổn định từ nửa cuối năm trở đi, chi tiêu bớt phần áp lực. Bên cạnh đó, năm nay cũng là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được thái âm cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về đất cát nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn. Có điều, cần đề phòng kiếp tài tác động, gây tâm lý lãng phí, mua sắm nhiều đồ xa xỉ cho bản thân hoặc cho gia đình để thỏa mãn lối sống hưởng thụ. Hung tinh này cũng báo hiệu tiêu tán tiền bạc do vấn đề về sức khỏe hoặc tai ương bất ngờ, hết sức đề cao cảnh giác. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo năm 2023, tuổi tân hợi âm lịch. Dưới tác động của cách cục bán hung, bán cát, chuyện tình cảm sát đảo của người tuổi Tân Hợi có nhiều khúc quanh co trong năm 2023 Quý Mão, thấy rõ nhất là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Năm nay nữ mạng đào hoa vượng hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ củng cố chủ động hoặc thụ động, qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Cuối năm vận khí vượng hơn, các duyên ắt tới. Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng, dễ bỏ lỡ cơ hội tốt, có điều vận trình của con cái vẫn gặp nhiều điều khó khăn đáng kể. Năm 2023 âm lịch là năm của sao Mộc Tinh tỏa chấn, sau này ngự tại phía đông, đất nước Việt Nam lại nằm tại phía đông nam. Đặc biệt, sao Mộc Tinh là sao chủ về trí tuệ và kinh nghiệm, tôi biết con cái quý vị đã lớn, có cuộc sống riêng, tuy nhiên còn quá trẻ nên thiếu sự va vấp, thiếu trải nghiệm. Nếu có thời gian quý vị nên ngồi lại, chia sẻ và quan tâm con cái, bằng kinh nghiệm của quý vị sẽ đem đến cho con cái rất nhiều cái tốt, Xét về phương diện sức khỏe năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Đa phần đều chịu ảnh hưởng của hung tinh bạch hổ, nên sức khỏe có đôi chút suy nhược, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn tới đâu, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy sẽ dễ mắc các bệnh có liên quan tới xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao, thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức sẽ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, bản mệnh hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá tải. Nếu có thời gian rảnh bạn cũng nên chọn cho mình hình thức rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng. Quý vị thân mến, như đã tiết lộ, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý cô bác tuổi Tân Hợi về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2023 âm lịch để quý bác có được sự chuẩn bị tốt cho tương lai nhé. Đầu tiên là tháng 3 âm lịch. Bước vào năm 2023, phải chờ tới tháng 3 âm lịch, tuổi tân hợi mới có thể yên tâm phần nào nhờ những dấu hiệu khả quan của tài lộc. Con giáp này đã có một năm không mấy thuận lợi từ trước, tháng riêng cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như mong đợi nên góp phần sốt ruột hơn. Cũng may là thần tài cuối cùng cũng chiếu cố tới những chú heo và cho con giáp này thêm cơ hội và có thể tăng thêm thu nhập cho mình. Người đầu tư, kinh doanh, có một tháng khởi sắc rực rỡ khi các khoản đầu tư dần sinh lời, mang về cho con giáp này lợi nhuận khá lý tưởng. Ngoài ra bản mệnh còn mừng thầm khi tìm được thêm các mối đầu tư khác hứa hẹn, mang tới thu nhập khả quan. Các đối thủ cạnh tranh giờ đây cũng phải chạy dài trước sự phát triển của tuổi tân hợi. Nếu có thể tận dụng các mối quan hệ xã giao để tăng tầm ảnh hưởng của mình, thì chắc chắn con giáp này sẽ còn giành được nhiều thành công hơn nữa. Tiếp theo là tháng 6 âm lịch. Đây được coi là tháng sẽ có những chuyển biến tích cực với người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Rũ bỏ những khó khăn, trở ngại trước đó, con giáp này sẽ đối mặt với những thách thức mà cũng chính là cơ hội để đổi vận cho mình. Bản mệnh sẽ có những bước khởi đầu khá ấn tượng, thu về lợi nhuận khá tốt trong đầu tư, kinh doanh tại thời điểm này. Tháng 6 âm lịch được tam hợp trợ mệnh, đòi hỏi tuổi tân hợi phải có sự quyết đoán, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm. Nếu có được khả năng nhạy bén với thời cuộc và đánh giá tình hình chính xác, thì chắc chắn tháng này thu nhập của bản mệnh sẽ tăng cao gấp bội do giảm bớt được những tổn thất không đáng có. Người làm công ăn lương có thể xem xét để làm thêm nghề tay trái, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tuy vất vả nhưng dễ thở hơn so với nỗi lo về cơm áo gạo tiền để giảm bớt phần nào. Tháng cuối cùng là tháng 7 âm lịch có được nguồn lực hỗ trợ sẵn sàng từ trước, con giáp này có thể triển khai những kế hoạch táo bạo hơn, thu về nguồn lợi cũng cao hơn hẳn so với trước kia, khi chưa có gì trong tay. Tất nhiên, không thể bỏ qua tầm quan trọng của vận may, khi mà rất nhiều cơ hội kiếm tiền của những chú heo đều do vận mệnh đưa tới, may mắn mà có được. Với những bạn làm công ăn lương thì không cần phải bươn trải thêm nhiều công việc ngoài lề mà hoàn toàn có thể sống tốt với công việc chính của mình. Nói thế là bởi vì bản mệnh sẽ thấy được những cơ hội khá lý tưởng để khẳng định năng lực của bản thân, đồng thời gặt hái được thành quả nhiều ấn tượng, mà chắc chắn là cấp trên sẽ không thể không chú ý tới, cơ hội nhận tiền thưởng nóng hay được thăng chức tăng lương là khá cao. Quý vị thân mến, để gia tăng may mắn trong năm 2023 âm lịch tới đây, quý vị cũng có thể tham khảo một số mẹo phong thủy như sau. Đầu tiên là Phật bản mệnh, người tuổi tân hợi nên thờ cúng những vị Phật này để có thể dẫn dắt bản mệnh đi một con đường tốt hơn, cũng như tìm đến một cuộc sống an lạc. Đó là Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Phật A Di Đà. Ngoài ra, bản mệnh tuổi tân hợi nên đeo bên mình những vật phẩm phong thủy như tỳ hưu, 12 con giáp, vòng tay phong thủy, thiềm thử, cóc tài lộc, Chúa Giêsu. Tiếp theo là hướng tốt, hướng xấu cho nam tuổi tân hợi, sinh năm 1971. Nam tuổi tân hợi, sinh năm 1971, có cung mệnh là Khôn, thuộc Tây Tứ Trạch, mệnh nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Hướng tốt theo bát trạch là hướng Tây Bắc, tức càn được Phúc Đức, Vũ Khốc Kim Tinh. Hướng chính Tây, được Thiên Y, Cự Môn Thổ Tình. Hướng Đông Bắc, tức Cấn, được Sinh Khí. Chọn vợ chồng hoặc đối tác nên chọn những người thuộc Tây Tứ Mệnh. Hướng nhà, giường nằm, bàn thờ, cửa bếp nên chọn hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc nhà vệ sinh, phòng bếp nên chọn ất, nhâm, quý. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để có được may mắn và rước tài lộc. Về sức khỏe, treo hồ lô gỗ hướng sinh khí, phúc đức hoặc cũng có thể đặt bình hoa to ở hướng sao tốt. Về công danh, đặt ấn thăng quan hoặc các đồ dùng có biểu tượng cho nghề nghiệp theo hướng sao tốt. Về trí tuệ, đặt tâm kinh, thủy tinh cầu ở phòng khách, thờ văn xương đế quân theo hướng sao tốt. Về tài lộc, đặt một bể cá hướng Tây Nam, có 5 hoặc 8 con cá vàng, treo tranh đôi cá chép theo hướng sao tốt. Hướng tốt, hướng xấu cho nữ Tân Hợi, sinh năm 1971. Nữ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, có cung mệnh là Tốn, thuộc Đông Tứ Trạch, mệnh nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Theo bát trạch gồm có hướng chính Bắc, tức Thảm, được sinh khí, tham lam mộc tinh. Tướng chính Nam, tức Ly, được thiên y, cự môn thổ tinh. Hướng Đông Nam, tức tốn, được phục vị, phổ bật thủy tinh. Hướng nhà, giường nằm, bàn thờ, hướng cửa bếp nên chọn hướng nam, bắc, đông nam. Nhà vệ sinh, bếp nấu nên chọn Sửu, Tân. Chọn đối tác nên chọn những người thuộc Đông tứ mệnh. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và rước tài lộc. Về tài lộc, có thể đặt tượng ảnh thần tài, treo sâu tiền ngũ đế theo hướng sao tốt. Về công danh, cho một bức tranh cát tường như ý, ấn thăng quan hoặc đặt một biểu tượng nghề nghiệp gia chủ theo hướng sao tốt. Về sức khỏe, trồng một cây trúc hoặc cây vạn niên thanh, đặt bình hoa theo hướng sao tốt. Về trí tuệ, đặt tâm kinh, treo một cây bút lông theo hướng sao tốt. Quý vị thân mến, có câu chuyện ý nghĩa Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý vị như sau, câu chuyện mang tựa đề trong bệnh viện. Nghe xong điện thoại, Ông bác sĩ khoác áo vội vàng đi tới bệnh viện, tới nơi ông liền thay áo để vào phòng mổ. Ngay trước cửa phòng có người nhà bệnh nhân đang đợi, đó là người cha của cậu bé. Ông này tỏ thái độ cáu giận khi vợ nhìn thấy bác sĩ đang bước tới. Ông làm gì mà giờ này mới tới, cứu người như cứu hỏa, làm sao chờ được ông, trong khi con trai tôi đang nguy kịch, ông có thấy mình có trách nhiệm nghề nghiệp hay không? Vị bác sĩ này vẫn điềm đạm trả lời, không một chút giận dữ, tôi xin lỗi, lúc này không phải ca trực của tôi, nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật. Người cha lại càng nổi giận, tịnh tâm à, nếu con trai ông đang nằm trong phòng cấp cứu như thế kia thì ông có tịnh tâm nổi không? Nếu con trai ông sắp chết, ông có thể đủng đỉnh như thế được không? Vị bác sĩ điềm đạm trả lời, tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh, thân trần chuồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất như thân trần chuồng, Chúa sinh ra ta, Chúa lấy đi lại, xin chúc tụng Chúa. Tôi cũng như các bậc bác sĩ, không có khả năng giữ lại mạng sống, ông hãy đi vào cầu nguyện cho con trai mình đi, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và trông cậy vào ân sủng của Thiên Chúa. Người cha phàn nàn, ông không ở vị trí của người khác nên dễ khuyên gian nhỉ. Vị bác sĩ im lặng đi vào phòng mổ và ông miệt mài nhiều giờ liền trong đó, xong buổi phẫu thuật ông vui vẻ bước ra, tạ ơn Chúa lòng anh, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha, bị bác sĩ đi thẳng và rời khỏi bệnh viện. Ngay khi thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha cam giảm, cứ là bác sĩ thì cao ngạo như vậy chứ. Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời tôi, để tôi biết tình trạng sức khỏe của con trai mình. Cô y tá cúi xuống tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời. Con trai duy nhất của vị bác sĩ ấy vừa mới qua đời hôm qua do một tai nạn, Hôm nay bác sĩ đang lo tang sự cho cậu con. Thế nhưng vừa nhận được điện báo, bác sĩ vội vàng tới đây ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác sĩ trở về để tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình. Bài học rút ra. Đừng vội đánh giá người khác, người cha trong câu chuyện trên và vội vàng nhận xét vì bác sĩ qua vẻ bề ngoài tĩnh lặng của ông. Thế mới thấy, đừng vội vàng đánh giá bất cứ ai, khi chúng ta không biết được điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực để vượt qua. Lỗi lầm chung của chúng ta trong cuộc sống này là hay bị vẻ bề ngoài đánh lừa trong những phút đầu gặp gỡ. Vẽ bề ngoài có thể chỉ là gây ấn tượng nhất thời, nó không thể hiện đúng bản chất của con người. Để hiểu một khuôn mặt xinh đẹp, không đảm bảo là tâm hồn của họ đẹp hay xấu. Một người có ngoại hình khó ưa, chưa hẳn là một kẻ xấu. Vẻ ngoài đáng tin, không có nghĩa là họ hiền lành, vô hại. Nếu mọi thứ đều rõ ràng đến thế, thì chúng ta đâu cần phải mạnh mẽ, vững vàng trong những quyết định vì mọi thứ đã quá rõ ràng và dễ dàng. Chiếc áo không làm nên thầy tu, vì thế hãy luôn nhìn nhận bản chất của vấn đề. Bản chất của một con người nên dừng lại khi chúng ta bắt đầu nhận xét về một ai, cô này thế này, cô kia thế kia, hãy tập trung dừng suy nghĩ lại. Những lời nói tương tự như thế sẽ không được phát ra từ miệng của bạn nữa. Vâng, quý vị thân mến, Vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong 3 tháng phát tài năm Quý Mão 2023. Hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi, quý vị có thể gia tăng được may mắn, đón cát lành, tránh điểm giữ trong thời gian tới. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý vị có thể để lại thông tin xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình có thể luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Nếu thấy hay, Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, đồng thời nhấn vào quả chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.